Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, tiếng soi kèo này nhé. Đấy thì uh, anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng soi kèo để cho cái kênh này của tiếng mau đạt được cái mốc là một ca sub để cho tiếng có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều cái video uh, sắp tới và nhận định cũng như là phân tích uh, và chia sẻ thêm nhiều cái mã kèo mà chuẩn hơn, chính xác hơn, uh, một cách mà một cách mà nó chuẩn mực hơn cho anh em uh, tham khảo nhé đấy thì anh em nhớ đăng ký theo dõi thêm cái kênh tiếng bóng đá dùm cho tiếng nhé thì cái kênh tiếng bóng đá này là cái kênh mà tiếng mới lập đấy anh em cứ vào kênh chính của tiếng là tiếng số kèo anh em nhìn phía dưới ấn vào cái chữ kênh là sẽ thấy được đề số cái kênh tiếng bóng đá này nhá đấy thì ok quay lại với cái video ngày hôm nay thì tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em à, một cái trận đấu tại à, ngoại ngành nhé anh em đây thì tiến sẽ à, phân tích nhận định cũng như là lên kèo cho anh em trận đấu uh, diễn ra vào phi hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai đó trận đấu được diễn ra vào lúc 3 giờ nè ngày uh, rạng sáng ngày 18 tháng 3 giữa Nottingham Forest với cái thằng Newcastle nha anh em ok thì đấy <clears throat> trước khi mà mà tiến nói về cái trận đấu này thì anh em hãy cùng tiến uh, anh em hãy cùng tiến uh, xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này nhá đây <clears throat> anh em có thể thấy này hiện tại thì đội khách Newcastle chấp đội chủ nhà uh, Nottingham Forest với cái mức kèo là nửa một đó 0.75 cùng với một hòa 0.5 rồi 1.25 rất là nhiều mã kèo luôn nhé anh em đó còn về mã kèo tài xỉu là 2.5 cả chặn này rồi 2.25 2.75 cùng với mức là hai hòa đó bên cạnh đó còn có những mã kèo về uh, mã kèo uh, tỷ số này kèo hiệp 1 rồi kèo chấp hiệp 1 các kiểu nhiều lắm nha anh em nhưng mà hiện tại thì vẫn thiếu vẫn thiếu là những cái mã kèo như là kèo uh, kèo thẻ à, cũng như là kèo gốc kèo gung thì những cái mã kèo thẻ kèo gốc kèo gung đó thì à, trước cái giờ bóng lăn tầm 6 đến 7 tiếng thì 6 tầm 6 đến 7 tiếng thôi có nghĩa là tầm trưa hoặc chiều ngày 17 là à, anh em sẽ thấy được những cái mã kèo đó nhà cái sẽ lên cho anh em để anh em uh, chơi những cái mã kèo thẻ kèo góc đó hiện tại thì tiếng lên trong cái video này cho anh em là khá sớm nha anh em đó vì tiếng làm youtube lên những video cho anh em tham khảo nên bắt buộc là tiến phải lên video trước là à, nửa ngày hoặc là một đến một ngày để cho anh em à, mới có đề xuất được từ cái youtube thì anh em mới tìm ra được những cái video mà mà soi kèo của Tiến để anh em tham khảo đấy nếu mà Tiến lên cận giờ quá thì các anh em sẽ lên YouTube sẽ tìm không có ra được những cái video mà Tiến lên cho anh em đâu đó vì vậy mà Tiến lên hơi sớm cái trận đấu này nên chưa được uh, chưa có được những cái mã kèo nhiều nhiều cái mã kèo như là kèo thẻ kèo gốc để cho anh em tham khảo nhưng uh, Tiến vẫn đưa ra những cái tỷ lệ kèo mà uh, phù hợp nhất để cho anh em đầu tư nhá <coughs> Ok thì nhìn vào cái tỷ lệ kèo hiện tại trước khi mà Ờ, tiến đưa ra cái mã kèo mà tiến chọn cho anh em ấy thì uh, tiến có đôi lời muốn chia sẻ với anh em như thế này này <clears throat> thì có nhiều anh em hỏi tiến á, là vào nhóm của tiến là là có thu lọc thu phí gì không rồi những mã kèo mà tiến cho có chuẩn không thì nói thật với anh em chứ à, tiếng cũng như anh em thôi đó tiến cũng là à, chỉ là người mà mà đam mê banh bóng này rồi cũng như mà tiến khác anh em một cái chỗ là tiến am hiểu về về cái môn bóng đá này cũng như là à, trước khi mà tiến đưa một cái tỷ lệ kèo nào đó thì tiến sẽ phân tích cũng như là nhận định về cái trận đấu đó rất là kỹ về đội hình ra sân về các cầu thủ nào à, chấn thương rồi chơi với sơ đồ nào rồi điểm số hay là cái vị trí xếp hạng hiện tại ra sao rồi à, cái đội nào cần điểm nhất trong cái trận đấu đó cũng như là là các cầu thủ nào chấn thương cầu thủ nào ra sân nói chung là tiến phải tìm hiểu rất là nhiều xong rồi mới lên đưa lên những cái mã kèo mà phù hợp nhất cho anh em theo chứ không phải là là uh, chứ không phải là thấy cái mã kèo này ừ chấp cao rồi đội nào hay là tí sẽ cho anh em vào cái đội đó nếu mà anh em chơi theo cái kiểu đó thì tỷ lệ ăn chỉ là 50 50 thôi anh em chơi theo cái kiểu hình xui thôi đúng không anh em đấy <coughs> còn trên video có nhiều khi tiếng nói thì trên YouTube là những mã kèo tham khảo còn những mã kèo chuẩn hơn thì tiếng sẽ gửi trên nhóm thì có nghĩa là trên video thì à, tiếng nhận định cho anh em những trận đấu nó khá sớm nên chưa có được cái nhiều cái thông tin à, cũng như là cái đội hình ra săn dự kiến để cho anh em mình tham khảo đấy cho nên thì à, tiến mới bảo cái đó chỉ là những cái à, mã kèo để cho tham khảo trên youtube thôi nhưng những cái mã kèo đó thì thì tiến vẫn à, kiểu như là nhận định và phân tích cho anh em một cách rất là kỹ càng luôn chứ không phải là cho bừa cho bậy anh em đấy nếu anh em kết những mã trên youtube thì anh em vào còn nếu mà muốn lấy chuẩn hơn thì vào nhóm của tiến đó thì trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng thì uh, uh, tiến sẽ sôi lại các mã kèo vì cái lúc đó sẽ có cái đội hình ra sân chính thức anh em cũng như là các cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào đó cầu thủ nào chấn thương cầu thủ nào gã xăng nói chung thì mình nhìn vào cái lực lượng của hai bên rồi mới đánh giá được cái trận đấu nó như thế nào đấy thì lúc đó tiến mới ờ, lên được các mã kèo chuẩn hơn tiến sẽ lập tức gửi lên nhóm cho anh em đó nếu có gì thay đổi tiến sẽ lập tức báo trên nhóm cho anh em vào liền đó anh em chơi như vậy thì thì theo tiến mới có lãi <coughs> đúng không anh em còn cái điều kiện mà để anh em vào nhóm của tiến thì ờ, chỉ cần hai cái điều kiện đơn giản thôi thì thì thứ nhất là anh em phải có một số vốn một cái số vốn ít nhất cũng từ một củ hai củ trở lên anh em nhớ nha số vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên cái điều kiện thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng đấy chỉ anh em cần đạt hai cái điều kiện đó thôi thì tiếng sẽ đưa anh em vào nhóm để cùng uh, gỡ gạt dành cho những anh em nào mà mà đặc biệt nha đặc biệt là những anh em nào mà đã thua tha mà xa bờ cái thời gian gần đây ấy mà chưa tìm được cái nhóm chơi cũng như là chơi ơn rồi vào những cái mã kèo mà hên xui ấy thì thì chơi cái kiểu đó thì rất là dễ sa bờ anh em đấy <coughs> thì những anh em nào mà thật sự mà đang sa bờ thu tha đặc biệt là những anh em đó nhá thì thì thì cứ uh, muốn gỡ gạt một cách mà hiệu quả nhất muốn đầu tư vào bộ môn banh bóng này một cách hiệu quả đấy thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo uh, 0963 731 346 hoặc là cái telegram kèo bóng cao tiến tiến có uh, gắn cái số zalo với cái telegram ở dưới góc màn hình bên dưới ở trong cái video này anh em thấy đấy anh em cứ liên hệ cho tiến đi tiến sẽ đưa anh em vào nhóm ok cho anh em thì à, chỉ cần hai cái yêu cầu đơn giản thôi vì sao mà tiến lại lại bảo là anh em phải có số 4 một hai củ vì chơi bánh bóng này thì thì người ta chơi một chặng vài củ năm mười củ có khi vài chục cả trăm nữa thì nó bình thường anh em đấy nhưng mà anh em chơi với cái số 4 một hai củ thì tiến mới có thể mà mà dễ dàng cái số 4 nó tuy nó ít thôi nhưng mà tiến vẫn có thể chia kèo cho anh em để anh em kiếm lãi kiểu như là tiến sẽ cho anh em vào một mã kèo gốc hoặc là một mã kèo cả chặn hoặc là một mã kèo tài xỉu nào đó nhưng tiến sẽ bắt anh em là dằn lại một cái mã kèo tỷ số cũng như là chừa lại vốn để vào những cái mã kèo gung đấy thì chơi theo cái cách của tiến thì mới có lãi cho anh em nếu như mà anh em dồn hết số vốn nó vào một cái à, mã kèo nào đó mà lỡ mã kèo đó đen mã kèo đó gãy đi thì, thì làm sao mà anh em gỡ được đúng không thì với số vốn mà hay cũ anh em cứ tìm tới tiến tiến sẽ giúp anh em mà mà uh, cố gắng để để đưa lên những mã kèo chuẩn nhất cho anh em uh, vào bò trở lại đấy <clears throat> còn cái điều kiện thứ hai điều kiện thứ hai là chơi cùng trang với tiến thì tại sao mà tiến lại yêu cầu anh em chơi cùng trang thì tại vì nếu mà anh em chơi cùng trang với tiến ấy thì tiến mới có thể kiểm soát được những cái mã kèo trên trang đó thì anh anh em chơi cùng trang thì tiến cũng chơi trang giống như anh em thôi thì tiến mới quan sát được những cái mã kèo đó những cái mã kèo đó nó lên xuống như thế nào rồi rồi cái tỷ lệ ăn nó ra sao rồi có mã kèo gì mã kèo gì lúc đó tiến mới uh, uh, kiểu như anh em mình chơi cùng trang lúc đó tiến mới kiểm soát được cái tình hình của cái trận đấu như thế nào đó thì tiến nếu mà như mà cái kèo mà tiến cho ban đầu mà thấy nó không ổn thì thì đợi diễn biến ra 15 20 phút nếu mà thật sự nó không ổn tiến sẽ lập tức báo lên trên nhóm cho anh em vào anh em đổi mã kèo liền hoặc có thể là tiến kêu anh em bán luôn cái mã kèo đó đấy bán luôn để anh em lỗ từ 5 đến 10 phần trăm thôi không phải lỗ nhiều không phải thua cả chặn như là uh, những gì mà anh em chơi bên ngoài không thể ra vào kèo được đúng không anh em đấy anh em phải chơi như vậy mới có lãi nha còn nói thẳng với anh em luôn những anh em nào mà muốn vào nhóm của tiến đang thu tha xa bờ mà mà chỉ có cái số vốn mà vài trăm k thì tốt nhất là anh em đừng có liên hệ cho tiến làm gì hết anh em chơi bên ngoài vài củ cái chục củ vài trăm thì được mà anh em vào nhóm của tiến thì thì <clears throat> anh em lại kiếm để vốn có vài trăm thì sẽ xong mà tiến uh, uh, chia sẻ kèo cho anh em rồi sau mà mà uh, đưa lên các mắt kèo cho anh em gỡ gạt được đúng không <clears throat> với số 4 là vài trăm mới nói thật với anh em anh em để dành lại ở đó anh em cứ để dành mà ăn uống cà phê rồi đưa vợ con rồi đưa bồ gì đó đi đi chơi đi đi này nọ đi chứ vài trăm mà mà vào nhóm của tiếng người sao mà ăn lên vài củ vài chục củ được đó đừng có suy nghĩ cái suy nghĩ đó không bao giờ có chuyện đó đâu anh em đó <coughs> rồi có nhiều anh em chỉ cầm vài trăm người xin vào nhóm để để xin kèo xong rồi để đánh bên ngoài qua thầu qua cò đó anh em làm vậy để được gì anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì thì nó sẽ cắn like nè rồi nó chơi khó chơi trên đầu anh em nữa ví dụ như cái mã kèo mình Newcastle chấp một hòa nè anh em để ý nè Newcastle chấp một hòa ở trên trang anh em bỏ một củ ra anh em ăn đến hai củ 230k nếu mà anh em thắng kèo đó ăn 1.2 luôn bỏ một mà ăn tới một phải ăn đến 2,23 anh em thấy không rất là lãi luôn nhưng mà đối với mã kèo này mà bên ngoài thằng thầu thằng cò nó đưa cho anh em á nó vẫn cho anh em cái chấp mức chấp là Newcastle chấp một hòa nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là ăn 0.8 0.9 thôi đó nó sẽ cắn đi mà mà một khúc từ anh em luôn anh em thắng thì nó sẽ cắn được một số lãi từ anh em nếu như mà anh em thua thì nó vẫn được qua hồng nó vẫn được qua hồng và nó nó nó sẽ không có bị mất mát gì hết đấy anh em chơi như vậy là anh em bị mất tiền ngu rồi đúng không như anh em nuôi tụi nó rồi đó anh em chơi như vậy làm gì rồi hay nhiều anh em nhiều cái trường hợp mà chơi ờ, bỏ ngoài qua thầu qua cỏ chơi cái kiểu mà chơi qua miệng anh em chơi xong rồi cái uh, qua ngày sau rồi tính lại thua bao nhiêu tính bao nhiêu đó dòng cái thứ mà máu mình là bà đã thua rồi muốn gỡ thì cứ cứ chơi qua miệng rồi gỡ gỡ gỡ xong rồi lúc đó mang nợ đúng không anh em đó anh em chơi như vậy thì thì làm khổ thêm gia đình làm khổ vợ con thôi đó thật sự mà anh em đang thua tha sao bờ hoặc là những anh em nào mà muốn vào nhóm cùng đầu tư một cách hiệu quả nhất với tiếng chỉ cần anh em đạt được hai cái yêu cầu mà tiếng nói sớm vào thôi thứ nhất có số 4 một phải cũ trở lên thứ hai chơi cùng trang với tiếng à, mà cái việc mà chơi cùng trang với tiến thì thì uh, bắt buộc là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng nhá đấy anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng và anh em phải xài cái chuyển tiền online gọi là banking đấy anh em anh em phải có xài cái chuyển khoản online thì anh em mới chơi cùng trang với tiến được anh em nhớ nhá có một cái số tài khoản ngân hàng và cái số tài khoản ngân hàng của anh em, anh em phải đăng ký cái uh, uh, chuyển tiền online đó thì lúc đó thì anh em hãy liên hệ cho tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để cùng uh, à, lấy những mã kèo chuẩn nhất thì anh em mình mình sẽ đi cùng cái con đường phía trước còn rất là nhiều cái trận đấu hay nhiều cái mã kèo hay đấy <coughs> thì nhờ đây thì tiếng nhắc lại một lần nữa những mã kèo trên trang tiếng à, ờ, những mã kèo tiếng đưa lên YouTube chỉ là những mã kèo tham khảo thôi vì tiếng nhận định rất là sớm các trận đấu này đấy anh em nhớ nhá còn những mã kèo chuẩn hơn trước giờ bóng đăng tầm 30 phút đến một tiếng khi mà có thông tin chính thức về hai đội đó có cầu thủ nào ra sân với sơ đồ gì rồi chấn thương ra sao rồi có có ai không ra sân được cái kiểu thì lúc đó tiếng mới đẩy lên mở kèo chuẩn nhất để cho anh em vào lúc đó mới có lại đó anh em vào nhóm đạt đủ hai yêu cầu của tiến thì cứ liên hệ qua cái telegram hoặc cái số zalo tiến để ở phía dưới góc video này nhá ok thì quay lại với cái video này thì thì à, à với cái tỷ lệ kèo hiện tại trước khi mà tiến đưa ra cái tỷ lệ kèo của tiến chọn dành cho anh em ấy để cho anh em theo ấy thì anh em hãy à, đi với tiến qua phân tích cũng như nhận định về cái cặp đấu này nhá ok thì trước tiên anh em thấy này à, đội chủ nhà à, Nottingham Forest hiện thì đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 26 điểm sau 26 vòng đấu còn Newcastle thì đang có được đến 44 điểm sau 25 vòng đấu đó thì cái sự à, cách biệt của hai đội bóng này trên bảng xếp hạng đang là chính bậc nha anh em thì à, cái thằng Newcastle này sau một cái thời gian mà mà uh, thi đấu rất là thăng hoa từ cái đầu mùa giải người ta thường hay gọi cái hiện tượng Newcastle đó anh em thì được cái giới ông chủ đầu tư từ cái giới ở gặp thì ở mùa giải này Newcastle thi đấu phải nói là rất là thăng hoa ở cái giai đoạn lượt đi luôn đó nhưng mà cũng vì cái tình hình chấn thương cũng như là cái lực lượng của đội bóng này không có đủ mạnh cho các cầu thủ dự bị anh em đó cho nên những cầu thủ đá chính khi mà bị chấn thương thì thì à, cái chiều sâu đội hình của Newcastle không có những cái cầu thủ mới có thể à, thay thế được những cầu thủ đá chính đó và đã làm cho à, các trận đấu gần đây của Newcastle à, thi đấu à, à chuột chạc hơn và và dẫn đến nhiều trận hòa cũng như là nhiều cái thất bại và đẩy thằng Newcastle này tụt xuống cái vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng ngoại Anh hiện tại đấy đó và anh em nhìn này Newcastle hiện tại đang kém cái thằng Tottenham đến 4 điểm và kém MU đến 6 điểm cách biệt đó nhưng mà Newcastle hiện tại vẫn ờ, có lợi thế ở cái việc là chỉ mới thi đấu 25 vòng thôi và còn kém cái thằng Tottenham hai vòng đấu phía trước nữa đấy <coughs> cho nên nếu như mà Newcastle làm tốt ở cái trận đấu tiếp theo thì một cái vị trí trong top 5 hoàn toàn là vẫn còn để dành cho Newcastle đấy nhưng nếu mà Newcastle làm không tốt ở trận đấu này cũng như những trận đấu sắp tới thì chắc chắn Newcastle sẽ bị đẩy xuống khỏi cái top 5 cũng có thể là đẩy khỏi cái top 6 luôn vì cái vị trí thứ sau Liverpool anh em có thể thấy này đang kém Newcastle chỉ hai điểm cách biệt thôi mà Liverpool thì dạo gần đây thi đấu phải nói là cực tốt luôn đấy chỉ tính riêng ngoại hạng Anh thì Liverpool dạo gần đây thi đấu rất là tốt nha anh em đó còn như Brighton với Benford cũng như là Fulham lần lượt cũng chỉ kém Newcastle từ à, à, hai ba điểm ba bốn điểm vậy thôi đấy là mọi cái cơ hội vẫn còn nguyên cho các đội bóng này phía sau của Chelsea nữa này đấy bởi vậy phải nói là cái bảng đấu của ngoại hạng Anh hiện tại đang đang rất là hấp dẫn luôn đấy còn về cái trường hợp của thằng chủ nhà Nottingham Forest thì hiện tại có 26 điểm thì anh em thấy này với 26 điểm của Forest tuy lỡ vị trí thứ 14 nhưng mà cái cái uh, vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại đối với thằng Forest này vẫn đang rất là nguy hiểm nha anh em đó vì nó chỉ hơn cái nhóm cầm đèn đỏ gần nhất là cái thằng uh, Bournemouth ở vị trí thứ 18 với hai điểm cách biệt mà thôi đấy chỉ bằng một trận thắng thôi là sẽ có thể đẩy cái thằng Forest này xuống dưới cái nhóm uh, à, rất hạng liền đó và anh em thấy nè vị trí thứ 19 cùng với 20 cũng đã có 22 với 23 điểm đó chỉ kém thằng Forest này lần lượt 3 4 điểm thôi thì cái phải nói bảng xếp hạng bảng Anh như Tiến đã nói từ ban đầu cái cuộc đua top 5, top 6 của ờ, ở ở nửa bảng trên bảng xếp hạng thì vẫn đang rất là căng thẳng. Còn cái uh, cái nhóm cuối bảng xếp hạng đang chủ hạng một cách cũng đang rất rất là hấp dẫn luôn. Nói chung ngoại Anh mùa này coi rất là hay, rất là sướng của anh em. Đấy. <coughs> cái giải đấu ngoại Anh phải nói với giải đấu xứ sở sương mù tại sao gọi là giải đấu mà hấp dẫn nhất hành tinh thì thì đây ở mùa giải này anh em có thể thấy là là đã được thể hiện rõ qua cái uh, lời nói đó rồi đấy. Ok thì trước khi mà mà đưa ra tỷ lệ kèo thì anh em hãy đến thêm với tiếng về cái phong độ của hai đội bóng này á, cũng như là cái lịch sử đối đầu này đây thì thằng chủ nhà Nottingham Forest cái giai đoạn gần đây thi đấu rất là tệ luôn em đó ở 10 trận thi đấu gần nhất Nottingham chỉ có được ờ, hai uh, chiến thắng 3 trận hòa và phải nhận đến uh, uh, tổng cộng là 5 thất bại đó và anh em thấy này ở 5 trận đấu gần đây nhất thì Nottingham Forest tại ngoại hạng Anh toàn thua luôn không biết 10 chiến thắng luôn em với 3 trận thua và hai trận hòa đó đấy và gần nhất thì thằng Nottingham Forest cũng đã để thua uh, Tottenham với tỷ số là 3-1 ngay trên sân của gà trống đấy và trên sân nhà thì uh, Nottingham Forest thi đấu cũng không đến nổi tệ nha anh em Nottingham Forest thi đấu cũng khá tốt trên sân nhà khi mà có 4 trận liên tiếp uh, với hai chiến thắng và hai trận hòa chưa phải nhận một trận thua nào ở bốn trận gần nhất trên sân nhà tại ngoại Anh đấy còn về đội khách uh, Newcastle thì uh, dạo gần đây Newcastle thi đấu khá là tệ này đã trải qua chuỗi là 5 trận liên tiếp không biết chiến thắng với 3 trận thua và 2 trận hòa. Nhưng ở trận đấu gần đây nhất thì à, Newcastle đã giành được chiến thắng trước cái thằng Wolves với tỷ số 2-1 ngay trên sân nhà. Thì anh em thấy này, <clears throat> ở trận đấu này thì Newcastle cũng đã chấp cái thằng Wolves với cái mức chấp là nửa một, chấp rất là cao nha anh em. Đấy, thì Newcastle cũng đã xuất sắc đánh bại được Wolves với tỷ số 2-1 và cũng à, những anh em ở trận đấu này cũng đã húp được nửa mâm ở cái mã kèo này. Đấy, thì ở trận đấu này Tiến cũng đã lên YouTube cho anh em là cho anh em vào cái mã là là chủ Newcastle chấp 0.75 cả trận thì những anh em mà theo tiếng cái trận đấu này anh em cũng đã húp được nửa mầm cái trận đấu này đúng không anh em đấy thì quay lại với uh, cái phong độ của hai đội <coughs> anh em thấy này riêng trên sân khách thì thằng Newcastle ở hai trận gần nhất thì toàn thua nhưng mà hai trận thua của Newcastle chỉ có toàn thua trước các ông lớn anh em như là thua trước MU cũng như là Man City với tỷ số 2-0 đều hết này nhưng mà trước đó thì Newcastle gặp các đội bóng mà mà uh, dưới cơ trên bảng xếp hạng cũng như là là là xếp hạng thấp hơn Newcastle về cái trình độ và cái đẳng cấp hiện tại thì Newcastle đang có có cái phong độ cũng như là cái lực lượng đội hình mạnh hơn cái đội bóng cùng lứa rất là nhiều đấy thì ở ba trận đấu trước đó thì Newcastle cũng đã có trận hòa 0-0 trước uh, ờ, Sheffield Palace ngay trên sân của Sheffield đấy rồi thắng 1-0 ngay trên sân của Southampton luôn đó tiếp theo là là một điều trước Bournemouth cũng trên sân của Bournemouth đấy thì cái phong độ làm khách của thằng Newcastle cũng khá là tốt chứ không đến nổi tệ nha anh em đen cho Newcastle là ở hai trận làm khách gần nhất thì đều thua chứ cái ông lớn thôi đấy và và trong lịch sử đối đầu thì em thấy này ở cái giai đoạn 2017 2018 ở cái lượt uh, cúp uh, liên đoàn Anh thì Newcastle toàn thua trước Forest thì anh em cũng cũng không nên chắc là Newcastle làm gì vì ở cái giai đoạn này Newcastle còn là một đội bóng phải nói là chích chè là một đội bóng rất là yếu anh em đấy lúc này là chưa có được cái đầu tư từ các cái ông chủ đến từ ở Gặp đấy <coughs> cho nên uh, rất là yếu ở cái giai đoạn này và anh em thấy là mùa giải năm nay 2022 2023 tại ngoại Anh thì ờ, từ cái sự đầu tư của cái giới nhà giỏ gặp thì thằng Newcastle này đã thay đổi hoàn toàn đó và vươn lên đến cái vị trí thứ hai bảng xếp hạng ngoại Anh ở ngay uh, ờ, ờ, nhất nhì ngoại Anh ở ở giai đoạn lượt đi của mùa giải ngoại Anh mùa này đấy cũng như là ở trận lượt đi vừa rồi trên sân nhà thì Newcastle cũng đã xuất sắc đánh bại được Nottingham Forest ở cái trận đối đầu với nhau lượt đi trên hai không luôn đấy anh em thấy này ở trận đấu này Newcastle chấp rất là cao trước cái thằng Nottingham mức chấp là một hòa cả trận nhưng mà Newcastle đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 và đã hấp full được cái bá kèo trận đấu này Tiến sẽ cho anh em xem qua thông số này đó cái pha những cái kiểm soát bóng của Newcastle trước Nottingham rất là khủng luôn 61% so với 39% của Nottingham và Newcastle tung ra được đến 23 pha dứt điểm có 10 pha gây nguy hiểm trước ờ, khung thành đối phương này còn so với cái thằng ờ, Nottingham chỉ có được 5 pha dứt điểm mà không có cái ờ, cái pha dứt điểm mà mà à, gây nguy hiểm cho Newcastle một lần nào hết đấy cái số lần mình Newcastle tạo cơ hội cho trước cái thằng Nottingham này là gấp 4 5 lần so với Nottingham luôn đấy anh em một cái thông số khá là khủng cho Newcastle đó và quay lại với cái trận lượt về này thì nhà cái đã đưa ra mã kèo chấp hạ xuống còn 0.75 cả chặn là mã kèo chuẩn nhất đấy bên cạnh đó thì cái mã kèo một hòa vẫn còn đấy anh em anh em thấy này mã kèo nửa trái 1.25 này thì với những cái mã kèo hiện tại cũng như là những cái phong độ mà thằng Newcastle thể hiện gần đây thì theo riêng tiếng thì thấy nó đã mất cái chiều sâu đội hình rồi và và tất nhiên là cái lợi thế vẫn đang thuộc bằng Newcastle với những gì mà nó đã thể hiện cũng như là là cái phong độ của nó ở trận đấu vừa qua nhưng với cái tỷ lệ kèo hiện tại thì tiếng khuyên anh em là không nên vào các cái mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu để làm gì hết vì cái trận đấu này rất là khó đoán nếu Nottingham đây Nottingham thì cũng đang rất là cần điểm đây anh em Nottingham thì cũng đang rất là cần điểm trên bảng xếp hạng vì nó chỉ kém cái nhóm cầm đèn đỏ là hai điểm thôi đó nên nó chắc chắn sẽ chắc chiêu từng cái điểm số 1 để càng à, càng tránh xa cái nhóm nguy hiểm còn Newcastle vẫn đang cũng đang rất là cần điểm để tiếp tục uh, giành cái vị trí trong cái top 4 ngoại hạng Anh cũng như là top 5 đó để giành cái vé mà giữ cúp C1 mùa sau đó hai đội đều có những cái mục tiêu riêng và bước vào cái giai đoạn cuối mùa giải này thì thì cái phong độ hai đội nó cũng ờ, tốt ở chặng gần nhất thôi và những trước đó thì cái gần đây hai đội thi đấu cũng không được ổn cho lắm cho nên về cái mã kèo chấp cũng như là tài xỉu rất là khó đón nên tiến khuyên anh em thật lòng là nên bỏ đi các cái mã kèo chấp cũng như là mã kèo tài xỉu ở trận đấu này sẽ rất là khó đón về cái mã kèo tỷ số đấy nhưng mà tiến sẽ cho anh em cái mã kèo ờ, một cái mã kèo mà cho anh em dễ hấp nhất đó chính là mã kèo ờ, tại góc nha anh em đây <coughs> tiến sẽ cho anh em một mã kèo duy nhất đó chính là mã kèo tại góc 9 à, à ft có nghĩa là à, hiện tại hiện tại nha anh em hiện tại là chưa có mã kèo gốc từ nhà cái nhưng mà chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm 3 đến 4 tiếng có thể là nửa ngày thì tầm trưa chiều ngày 17 đó anh em trưa chiều ngày 17 thì chắc chắn nhà cái sẽ đưa lên những cái mã kèo gốc kèo thẻ ở trên cái trang này cho anh em vào đó khi đó thì thì chắc chắn là mã kèo gốc nó sẽ nghiêng về với cái mức là 9 hòa hoặc là 9.5 cả chặn đó thì một trong hai mã kèo này thôi tiến chỉ đưa lên trước cho anh em nhận cho anh em tham khảo thôi nhé nếu mà nhà cái đưa hai mã kèo này thì anh em cứ vào cái mã tài gốc 9 hòa hoặc là tài gốc 9.5 cho tiến đấy thì anh em cứ vào mã kèo này tốt nhất là anh em nên bỏ cái mã kèo chấp với cái mã kèo tài xỉu đi nhá vì vì cái lối chơi của hai đội hiện tại thằng Newcastle nó đang công nó còn hay cũng như là cái thằng Nottingham Forest chắc chắn nó sẽ chơi phòng ngự phản công trong cái trận đấu này đấy và những gì mà Newcastle thể hiện thời gian vừa qua anh em cũng biết là cái sức tấn công của thằng Newcastle này rất là mạnh từ hai bên cánh đó cho nên rất là dễ dẫn đến những cái pha quả phạt góc luôn phải nói là là cái cái tỷ lệ nổ góc ở trận này rất là cao nên anh em ờ, không nên bỏ lỡ cái mã kèo góc ở trận đấu này nhá đó và tiến chỉ chốt cho anh em duy nhất là cái mã tài góc tài góc cả trận trong cái cuộc đối đầu này tiến ghi ờ, hai cái mã kèo ở đây vì tiến chưa biết chính xác được là nhà cái sẽ đưa ra cái mã là chính hòa góc cả trận hay là 9.5 đấy Nguyễn sao mà nhà cái đưa ra một trong hai cái mã kèo này thì anh em cứ vào tài góc cho Tiến ok cho anh em đó và Tiến sẽ cho anh em xem lại cái trận lượt đi này ở cái trận lượt đi thì hai trận cũng đã có cái uh, <coughs> đây anh em ở trận lượt đi thì uh, hai đội cũng đã nổ đến 12 góc và có 11 góc dành cho cái thằng Newcastle để cái sức tấn công của thằng Newcastle này rất là cao cũng như là 23 tạo ra 23 pha dứt điểm luôn nè có 10 pha trúng đích đó thấy không anh em có đến 11 góc và một góc cho nó tinh ham thì trận này là tài gốc là 9.5 cũng đã về mã kèo tài gốc ở trận đấu lượt đi này đó vậy thì không có cái lý do gì mà để anh em bỏ đi cái mã tài kèo tài gốc cả trận trong cái cuộc đấu đầu này hết đấy ok thì à, đây chỉ là những cái à, ý kiến riêng để cho anh em tham khảo về những mã kèo mà tiến đã đưa ra nếu mà anh em à, thấy trùng máu với tiến anh em thấy những mã kèo tiến đưa ra hợp lý thì anh em có thể vào, vào theo tiến cái mã kèo tài gốc trong cuộc đấu đầu này đó còn mã kèo chuẩn hơn cũng như mã kèo vip thì trước giờ bóng lăn khi mà có được cái đội hình chính thức khi mà biết được cầu thủ nào chơi ra sao rồi thiếu ai thiếu bóng ai rồi chơi với sơ đồ gì lúc đó tiến sẽ đẩy cái mã kèo chuẩn hơn mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm đó lúc đó thì anh em theo anh em chỉ việc vào nhóm rồi anh em thấy tiến lên kèo rồi anh em vào trang anh em theo anh em theo thôi đấy ok cho anh em thì uh, cái video này cũng dài rồi tiến cũng sẽ kết thúc cái video tại đây và tiến xin nhắc lại một lần nữa những anh em nào mà đang thua tha xa bờ và muốn đầu tư một cách hiệu quả vào vào bánh bóng thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo à, hoặc là cái Telegram Tiến để phía dưới màn hình trong cái góc video này và cái điều kiện vào nhóm của Tiến là thứ nhất anh em phải có số vốn ít nhất là một hai củ trở lên thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với Tiến ok cho anh em đó và vào nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí Tiến sẽ không thu một cái đồng phí nào từ anh em hết anh em nhớ nhé ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em đừng quên để là một lượt đăng ký theo dõi kênh tiến sâu kèo cũng như là kênh tiến bóng đá và tiến cũng xin chúc anh em luôn thắng ở mọi kèo mà anh em đã đầu tư